yêu cuộc đời về chỗ tối cùng mình cũng ta buồn thấy cô về đêm nhau nhiều ta buồn không biết nỗi đau đôi bộ biết đôi không thể đơn một mà còn nơi lúc đây đây là thấy bớt bỏ Yeah.